Chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ minh họa của bài ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu vào ví dụ số 1. Hãy chỉ rõ dạng cân bằng của các thí nghiệm sau. A. Nghệ sĩ siếc đang đứng trên dây. B. Cái bút chì được cắm vào con dao nhíp. Bút chì được cắm vào con dao nhíp. C. Quả cầu đồng chất trên một mặt có dạng như hình. Đúng chưa nhỉ? Nào, ở đây chúng ta có 3 hình vẽ. Hình vẽ số A, nghệ sĩ siếc đang đứng trên dây. Hình vẽ hình vẽ B đó là cái bút chì được cắm vào con dao nhíp. Được cắm vào con dao nhíp đúng nhỉ? Và dùng tay người. Dùng tay đây đúng không ạ? Giữ cái đầu bút chì. Và C đó là quả cầu đồng chất trên mọi mặt có dạng như hình. Và đề bài yêu cầu là hãy chỉ rõ dạng cân bằng của các thí nghiệm này. Nào chúng ta bắt đầu đi vào. A à, nhỉ? ví dụ 1. A, à, đó là nghệ sĩ đang đứng trên dây. Chúng ta hãy nhìn đây. Đây là dạng cân bằng gì? Đây là chúng ta có ba dạng cân bằng, nhớ thầy. Một là cân bằng không bền, hai là cân bằng bền và ba là cân bằng phím định. Được không nhỉ? Nhớ nhé. Cân bằng không bền là gì? Là khi mà khi mà vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu đúng không ạ thì không thể tự nó thiết lập lại vị trí cân bằng đó tức là không trở về vị trí ban đầu được thì ta hãy hình dung đây cái người nghệ sĩ đang đi trên dây này đang đi trên dây này nếu như người đó mà ngã sang một phía thầy giả sử thôi nhá thì điều gì sẽ xảy ra người đó có tự trở lại đúng vị trí này được không không thể không thể đúng không ạ bởi vì sao là cái trọng trọng tâm của người này trọng tâm của người này đây dồn vào một chân ở đây đúng không ạ đấy như vậy ở cái ví dụ số a nghệ sĩ nghệ sĩ siếc đang đứng trên dây này thì đo đây chính là cân bằng không bền cân bằng không bền đúng không ạ chúng ta sang b b à chiếc bút chì ở đây chiếc bút chì ở đây đúng không ạ như vậy <clears throat> trọng tâm trọng tâm của chiếc bút chì này lên đầu của ngón tay. Đúng không ạ? Vậy thì chỉ cần chỉ cần cái người này chỉ cần chúng ta gì ạ? Di chuyển đầu bút chì một chút thôi thì chiếc thước vẫn không hề bị đổ. Đúng không ạ? Như vậy ở trường hợp B cái bút chì được cắm vào con dao nhíp thì đó chính là cân bằng về. Cân bằng về. C nhỉ quả cầu đồng chất trên mặt có dạng như hình. Ở đây chúng ta có ba